Hello, xin chào các bạn quay trở lại với kênh youtube của mình Và hiện giờ mình đang có mặt ở trên phố đi bộ Hoàn Kiếm Hà Nội Thì có rất nhiều người hỏi mình là chai Quýt Aventus này có sử dụng được cho vào mùa hè hay không Thì hôm nay mình sẽ quay video để phỏng vấn về điều đó Và để cho cái cuộc chơi này nó thêm hấp dẫn thì mình sẽ so sánh Quýt Aventus với chai Atelier Cologne Pomero Baris này Và chúng ta hãy cùng nhau xem xem là ai là người chiến thắng ngày hôm nay nha mình đến trên uh, youtube kiên Fagan ấy và mình đang có hai cái mùi hương này mình muốn các bạn người thử xem là các bạn thích mùi hương nào nhá à, ngửi giữa giữa giấy giữa giấy à? ừ mùi này là kiểu của con gái mùi này của trai mùi này hơn bạn thích mùi này hơn mùi này à rồi thì ờ, đây là đây là chai nước hoa bạn thích mình muốn các bạn chọn xem là các bạn thích cái mùi hương nào hơn nhé mình đã xịt lên giấy rồi hai bạn cứ cầm cả hai từ giữa giấy có thể đổi nhau thích mùi này hơn thích mùi đấy hơn à bạn các bạn thích mùi này hả rồi đúng rồi chai quýt này mình đã xịt ra hai chai ra hai các bạn có thể đổi cho nhau xem bạn thích mùi nào mình xịt ở giữa giấy các bạn gửi rõ bạn đổi với nhau xem các bạn thích mùi nào hơn em thích cái này hơn thích cái này hơn bạn thích bạn nam thích mùi nào cái này à à rồi đây là đây là mùi bạn nữ thích đây là mùi bạn nam rồi mình cảm ơn hai bạn nhé à. mình đang có hai cái mùi hương này các bạn có thể ngửi thử xem mình đã xịt ra giấy rồi đấy các, các bạn à? ừ ngửi giữa giấy xem các bạn thích mùi hương nào hơn thích mùi à. đây ờ, đấy là chai nước hoa này rồi mình cảm ơn hai bạn nhé à, mình đang có hai mùi hương này các bạn có thể ngửi thử rồi ờ, các bạn đuổi với nhau cũng được đây đây bạn bạn cứ cầm giấy đấy nhưng các bạn thích mùi hương mình xịt ở giữa giấy đấy cái này có vẻ hơn mùi đàn ông đàn ông anh thích mùi này hơn chắc là phụ nữ thì sẽ thích mùi nhẹ nhẹ hơn à. anh đàn ông anh thích mùi này hơn thế anh <laughs> à, bạn thích mùi gì đây đây là chai này đúng rồi à, bạn nữ có thể sửa thử vào người cũng được à, đưa cho bạn này bạn này xử phí tiền <laughs> à, một nhà nước hoa ấy atelier có đây mùi bưởi dạ, rồi mình cảm ơn hai bạn nhé vâng, cảm ơn, các bạn okay. rồi. và vừa rồi thì là mình đã phỏng vấn 10 người và chỉ có 5 người thích quýt Aventus thôi còn 7 người còn lại thích pomelo và hiện tại thì thời tiết đang khoảng tầm 30 độ nó cũng khá là mát